Nhật Kim Anh, tên thật là Phan Kim Huê, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985, là một ca sĩ diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo của Việt Nam và là ảnh hậu đầu tiên của Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất với vai cầm trong Long Thành cầm giả ca. Quê gốc của cô ở Thanh Hóa, lấy nghệ danh là Nhật Kim Anh. Một số người cho rằng cô lấy tên ăn theo nam ca sĩ Nhật Tinh Anh, nhưng thật ra không phải vậy bởi vì cô đã chọn nghệ danh này trước khi nhóm 1088 có thành viên là ca sĩ Nhật Tinh Anh ra đời. Trong thời gian đầu, hầu hết các ca khúc do cô biểu diễn đều do nhạc sĩ Bằng Cường sáng tác. Nhờ chăm chỉ luyện tập, năm 16 tuổi, Nhật Kim Anh đã có thể đi hát và xuất hiện thường xuyên tại các tụ điểm ca nhạc của thành phố Hồ Chí Minh như sân khấu 126, Trống Đồng, Star, Planet, MTV, Điểm hẹn Sài Gòn. Tháng 6 năm 2007, Nhật Kim Anh cho ra mắt album CD Vol 1, Chuyện tình nàng Kim Anh. Album Vol 1 của cô đã đạt được thành công nhất định với một số ca khúc được khán giả trẻ rất yêu thích như Thần thoại, Xin hãy tin nhau, 10 phút yêu, Chuyện tình nàng Kim Anh. Ngoài lĩnh vực ca nhạc, Nhật Kim Anh còn được nhiều khán giả biết tới với vai trò là một diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, rồi người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo. Nhật Kim Anh đã tham gia rất nhiều bộ phim của Việt Nam như tha thứ cho anh, mày râu làm vợ, về đất thăng long và mới đây vừa đóng máy bộ phim Gieo gió, đôi mắt ân tình và Dương Cầm, mỗi vai diễn của Nhật Kim Anh mang đến cho khán giả nhiều sự mới mẻ. Tháng 6 năm 2008, album CD VCD Vol 2 mang tên Lâu Đài Cát phát hành với nhiều ca khúc dễ thương. Tháng 6 năm 2011, album Vol 5 mang tên Tiếng vị Cầm được phát hành với 8 ca khúc hit như tiếng vị cầm, mưa đã tạnh, giọt nước mắt lấp lánh, món quà cuối cùng, căn phòng vắng. Đoạn đường vắng, Con Mi, Tình là thủy tinh, Tin tức nữ diễn viên Nhật Kim Anh lấy chồng vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 gây bất ngờ cho nhiều người. Nữ diễn viên vừa kết thúc vai diễn trong bộ phim Độc thân tuổi 30 được đề cử danh hiệu diễn viên xuất sắc của giải thưởng Ngôi sao xanh. Tham gia cuộc thi Sao Việt toàn năng cứ ngỡ Nhật Kim Anh đang say mê với nghề nghiệp nên khi nhận tin em đi lấy chồng làm nhiều người hâm mộ bất ngờ. Được biết, cô kết hôn với một nhân viên ngân hàng tên Bửu Lộc. Đồng nghiệp của Nhật Kim Anh cho biết, ấn tượng đầu tiên là Bửu Lộc rất điển trai, một điểm quan trọng hút hồn nữ diễn viên độc thân tuổi 30. Điểm cộng của Bửu Lộc là tính tình nhã nhặn, lịch thiệp, vui vẻ. Sau đám cưới, Nhật Kim Anh rời xa làng giải trí để tập trung cho tổ ấm của mình – tổ ấm của Nhật Kim Anh, Bửu Lộc ngày càng tròn đầy hơn khi cô hạ sinh cậu con trai cô Tin vào tháng 9 vừa qua.